những cái suy nghĩ những cái niềm tin của mình nó luôn ảnh hưởng nó chi phối mình về hành động về suy nghĩ về cảm nhận về tất cả mọi thứ trong chứng khoán thì nó còn ảnh hưởng gọi là to lớn hơn nữa việc bạn tin tưởng vào điều gì sẽ quyết định bạn hành động phản ứng ra sao đúng không có lần hòa đã nói là nếu mà bạn tin rằng chứng khoán nó là một trò cờ bạc thì bạn sẽ hành động giống như một con bạc bạn sẽ làm mọi thứ nó y chang như một trò cờ bạc còn nếu bạn tin nó là đầu tư thì bạn sẽ hành động giống như là bạn đang đầu tư à đó và trong video này Hoàn sẽ liệt kê cho bạn năm cái yếu tố gọi là cực kỳ nguy hiểm sẽ đốt cháy cái tài khoản của bạn ok bắt đầu nào số 1 cái yếu tố suy nghĩ sai lầm đầu tiên đó là tôi nhất định phải thắng tôi không thể thua được một trong những cái niềm tin phổ biến nhất với mọi người là họ luôn muốn thắng họ không bao giờ gọi là muốn chấp nhận một lần nào mà họ thua cả họ đầu tư họ mua những lệnh nào họ cũng muốn thắng hết họ không chấp nhận cái sự gọi là cái sự buông bỏ thắng thắng được thì thua được đơn giản tại vì sao tại vì cái lòng tự trọng của họ không cho phép cái điều đó và họ quên đi hay là họ không biết rằng luôn có một cái tỷ lệ giữa thắng và thua à, cái chuyện mà bạn thua nó là một cái phần tất yếu trong những cái lần mà mua bán tại vì vốn dĩ trên đời không có gì tuyệt đối cả sẽ có lúc thắng có lúc thua có lúc thắng có lúc thua cái đấy là cái chuyện đương nhiên mình phải chấp nhận nó ngay cả những cái nhà đầu tư vĩ đại hàng đầu thế giới đi họ cũng có những lần thua mà thậm chí họ thua rất nặng à, thua rất đậm luôn à. thực ra cái tỷ lệ thắng thua của mình nó sẽ dựa trên cái năng lực cái trình độ giao dịch của mình nếu mà mình gọi là không tính những cái yếu tố gọi là quản trị vốn quản trị tiền và cái tỷ lệ thắng thua này nó sẽ dần được cải thiện nếu mà mình nâng cấp cái trình độ cái năng lực của mình lên mình đầu tư vào kiến thức của mình mình rèn luyện kỹ năng của mình nhưng mà nhưng mà bạn chỉ nâng được từ từ thôi nâng từ từ dần dần thôi chứ không thể nào gọi là đùng một cái từ 30 phần trăm thắng lên 80 phần trăm thắng ngay được mà bạn có thể nâng từ 50 lên 60 phần trăm bạn có thể nhân dần dần dần dần nhưng mà không bao giờ vụt một phát là lên được ngay à, để mà bạn nâng được đó, nó không phải là ngày 1 ngày 2 nó là phải tính bằng năm 2 năm hoặc 3 năm bạn rèn luyện bạn quản trị bản thân nghiêm ngặt và bạn còn phải có thầy giỏi đúng phương pháp nữa còn Hoàn đã gặp có những người họ đầu tư cả 8, 9, 10 năm nhưng mà quay lại vẫn lỗ vẫn cứ lọt quả lỗ thời gian nó chỉ có ý nghĩa khi mà bạn có cái con đường đúng bạn rèn luyện theo cách đúng đắn nếu mà bạn làm sai cách thì bạn có đầu tư 10 năm 20 năm kết quả nó cũng chỉ có một thôi ok đó rồi vậy bạn sẽ thắc mắc vậy những người chuyên nghiệp người ta sẽ đầu tư thế nào nếu mà bạn tách được ra khỏi cái gọi là cái khao khát thắng mọi giá cái khao khát phải gọi là phải lúc nào cũng phải kiếm ra tiền trên thị trường thì sẽ có rất nhiều cách để bạn chiến thắng những người gọi là đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ không để cảm xúc lấn át vào mỗi khi mà mình mua bán lúc đó cái công chuyện gọi là cái công công việc gọi là mua bán của mình nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều à, khi mà bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì cái chuyện thắng thua của bạn nó không đặt lên gọi là đặt lên hàng đầu mà nó là cái chuyện yếu tố giữ tiền và an toàn tiền của bạn sau đó rồi mới xem là mình thắng bao nhiêu lần mình thua bao nhiêu lần rồi tiền của mình nó lên bao nhiêu hay nó mất bao nhiêu tại vì trong cái yếu tố mà giữ được tiền nó đã bao gồm cả cái chuyện thắng thua luôn rồi đó bạn có thể gọi là chữa cháy bằng cách là khi mà tỷ lệ thắng thua của mình chưa cao thì mình nâng cái tỷ lệ chốt lời cắt lỗ của mình lên ví dụ như là mình gọi là tỷ lệ thắng của mình tỷ lệ thắng thua của mình gọi là 50 50 đi nhưng mà lúc lỗ thì mình cắt sớm lúc lời thì mình để nó lâu hơn một chút thì cái kết quả bạn đạt được cùng là ví dụ như một thắng một thua đúng không lúc thua bạn chỉ lỗ 7% bạn cắt nhưng mà lúc thắng bạn tới 15% bạn bán thì là bạn vẫn có lời được cái khoản chênh lệch ha đó và tiếp tiếp theo là gì nếu mà tỷ lệ chốt lời các lỗ của mình mà cao ví dụ như 31 thì tỷ lệ thắng của mình chỉ có 40 phần trăm thì mình vẫn có lời nữa nhưng mà rất khó để mình chọn được cái cổ phiếu mà tỷ lệ cao như vậy à, vì sao vì những cái gọi là sao những cái cổ phiếu mà ngon lành như vậy nó rất là ít và nó sẽ khiến cho cái phạm vi đầu tư của mình rất là hẹp nhưng mà có tháng mà không mua bán lệnh nào luôn bạn sẽ gọi là mua bán ít hơn này phân tích suy nghĩ chờ nhiều hơn bạn sẽ phải chờ đợi chờ đợi đúng thời điểm bạn mua đúng thời điểm bạn bán có tháng chỉ giao dịch một hai lần có tháng không mua bán gì hết vậy bài học ở đây là gì thứ nhất đầu tư là chờ đợi bạn phải chờ đợi đúng cái thời điểm mà cái thời điểm mà mình có thể mua bán cái thời điểm mà mình thấy cái khả năng sinh lời của mình cao nhất thì lúc đó mình hành động ha và cái thứ hai thị trường nó chỉ có thắng và thua bạn lúc này bạn chỉ cần đảm bảo làm sao mình giữ được tiền là mình thắng rồi bạn hiểu không? tại vì gọi là khi bạn giữ được tiền trong cái đầu tư này ai sống lâu hơn ai kiếm được tiền trong khoảng thời gian dài hơn là người đó chiến thắng còn trong ngắn hạn trong vài tháng mà có người khoe được vài chục phần trăm tài khoản không ý nghĩa gì cả tại vì nó chỉ là một cái giai đoạn rất nhỏ thôi nó chỉ là một cái giai đoạn rất nhỏ ok nên là lần đầu tiên bạn xem video bấm nút chuông và bấm đăng ký kênh để nhận thông báo mình ra video mới nữa nha tiếp yếu tố số 2 cái sai lầm số 2 á đó là họ hay muốn giàu thật nhanh càng nhanh càng tốt rất nhiều người muốn cái điều này nó là cái điều mà khiến mình mất tiền cũng nhanh nhất và nó cũng đau đớn nhất à, tất cả mọi người á, phần lớn mọi người đều muốn đến với thị trường chứng khoán á, kiếm thật nhiều tiền thật nhanh nên là lúc nào cũng mua bán mua bán liên tục và còn mua bán với những cái số lượng gọi là rất là lớn chiếm tới 30 40 phần trăm cái tài tài khoản của mình cái tài sản của mình có và thỉnh thoảng còn dùng cả margin nữa nha vay nợ tại vì đòn bẩy thấy gọi là tự nhiên mình được dùng tiền của người khác thì mình vay nợ để mua bán nên cái việc mà bị lỗ nhanh cũng là không có gì bất ngờ cả có khi chỉ cần một lệnh thôi thì chỉ cần một lệnh thôi là lỗ mất một mớ tiền lỗ mất mấy chục phần trăm tài khoản là bình thường đó và còn một cái yếu tố nữa là hầu hết mọi người mắc lỗi ở cái việc á, là có thể ban đầu họ giao dịch nhỏ nhưng mà sau đó họ tăng cái khối lượng mua bán lên sớm quá khi mà chỉ vừa mới có được một vài lần gọi là thắng một vài lần lời thôi là họ đã cảm giác gọi là cảm giác họ chiến thắng rồi và họ đã cảm giác họ biết rõ thị trường rồi thế là họ gọi là lập tức là gia tăng số tiền vay margin mua những cái lợi lớn hơn lúc đó là lòng tham nổi lên và cũng lúc đó là lúc đưa mình trở về con số 0 ok rồi bạn phải nhớ một điều khi mà mình đầu tư chứng khoán á, những cái chiến lược đầu tư khác nhau nó sẽ áp dụng khi mà số tiền của mình khác nhau số tiền của mình là 20 triệu thì mình đầu tư khác số tiền của mình là 100 triệu mình sẽ đầu tư khác và số tiền của mình là 1 tỷ mình sẽ phải đầu tư khác những cái số tiền càng lớn cái giao dịch nó sẽ phức tạp hơn và nó cũng sẽ áp lực hơn rất là nhiều và để mà một nhà đầu tư nhỏ có thể giành chiến thắng được thì giao dịch nhỏ sẽ dễ nhưng mà khi mà giao dịch lớn hơn mua một lần cả trăm triệu thì nó lại là một câu chuyện rất là khác nó đòi hỏi phải tỉnh táo hơn phải bản lĩnh hơn phải chọn thời điểm chính xác ông Warren Buffett ông đầu tư từ năm 11 tuổi đúng không nhưng mà tới lúc mà hơn 50 tuổi ông mới bắt đầu gọi là nhiều tiền ông mới bắt đầu gọi là giàu thứ mình cần á, là mình gọi là mua bán một cách đúng đắn bài bản đầu tư nó không phải là trò chơi mà nó là bạn đang dùng tiền để bạn kiếm nhiều tiền hơn nó khó hơn cái chuyện mà mua đi bán lại sản phẩm hay là cung cấp dịch vụ đổi lấy tiền rất là nhiều nha nó là đầu tư lâu dài và là gọi là sao ta là trò chơi của sự kiên nhẫn nó là trò chơi của sự kiên nhẫn bạn cần phải có thời gian để tích lũy và làm giàu chứ không phải là giàu qua một đêm nhớ ông Warren Buffett ông có một câu là tôi biết tôi sẽ giàu lên nhưng mà chắc chắn là không phải qua một đêm à, đó hãy tìm cho mình một cái phương pháp đầu tư lâu dài ổn định và có thể giúp bạn kiếm tiền từ thị trường có thể bạn sẽ gọi là sao ta mất nhiều năm để cái tài khoản của mình nó tăng trưởng đến một cái con số mà ví dụ như gọi là gấp 2 gấp 3 lần nhưng mà để mà tới được cái hành trình đó thì bạn sẽ tích lũy được cho mình rất nhiều kiến thức kỷ luật rồi quản trị cảm xúc rồi quản trị bản thân rồi sự kiên nhẫn nữa có những thứ nó gọi là dục tốc bất đạt đó. mình không thể nào mình cố gắng mình đẩy nhanh cái quy trình lên so với cái trình độ hiện tại của mình nếu mà mình gọi là gọi là trình độ hiện tại của mình mới ở đây thôi mà mình cũng muốn đẩy nó lên đây thật là nhanh thì nó bị ép quá thì nó sẽ càng lúc nó càng xa cái đích đến à. cái sai lầm số 3 tôi không cần làm việc chỉ cần đầu tư chứng khoán thôi là sẽ giải quyết mọi vấn đề tài chính rất nhiều người gọi là lao vào thị trường với gọi là với một đống tiền nợ hay là với một cái nghề mà chán lắm rồi muốn muốn vào chứng khoán để đầu tư và xong rồi kiếm được tiền và không phải đi làm nữa lúc đó thì cứ đi ngồi quán cà phê xong rồi mở bảng điện lên rồi gõ gõ mua mua bán bán một cái là kiếm được tiền tự do tự tại đó là cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà họ được vẽ ra hay là họ tự vẽ ra trong đầu mình nhưng mà nhưng mà đó là cái suy nghĩ đầu tiên mà bạn cần phải gạt ra nếu mà bạn muốn đầu tư vì sao vì nó rất là khốc liệt nó gọi là pháp trường tài chính chứ không phải là gọi là thị trường nữa ở vào đó là nó sẽ đấu đá nó sẽ rất là nhiều thứ tin thật tin giả mọi thứ nó tùm lum hết đầu tiên là bạn phải nền tảng tài chính của bạn phải ok tất nhiên là mình không phải trở thành triệu phú tỷ phú gì nhưng mà ít nhất là mình gọi là mình không đi vay tiền của ai hay là mình không phải gọi là cái khoản tiền mình đầu tư không phải là tiền mà để lo cho gia đình cơm áo gạo tiền hay là không phải là khoản tiền vay nợ đó nếu mà nó là những khoản tiền đó thì mình hãy đặt nó ra chừng nào mình có một khoản dư chống riêng không làm gì lúc đó thì hãy đầu tư à vì sao vì với những khoản tiền kia nếu bạn thắng thì ok rất là tuyệt vời nhưng nếu bạn thua thì sao nếu bạn thua thì sao nợ ở đó sẽ cái số nợ cái số tiền vay nó sẽ cộng dồn lên gấp là nhiều lần lúc đó thì mình gọi là còn tệ hơn đúng không và vì cái kiểu đó đâm ra nhiều người nghĩ là đầu tư là cờ bạc vì sao vì khi mà mình cầm tiền nặng vào mình đầu tư mình lỗ thì mình sẽ có tâm lý muốn gỡ cái tâm lý muốn gỡ đó là tâm lý gọi là chỉ đánh bạc mới có tâm lý muốn gỡ nên để mà đầu tư mà không bị thua lỗ không bị cháy tài khoản không bị mất hết tiền ấy, bạn đầu tiên là bạn phải để cho tinh thần cơ thể ngay cả tài chính của mình cũng phải thoải mái thì mình mới có cơ hội tỉnh táo để mà gọi là để mà có cơ hội chiến thắng trên thị trường được yếu tố số 4 không kiên nhẫn kỷ luật ngay từ đầu có nhiều người gọi là mới vào rất là chủ quan khi mà mới gọi là mới đầu tư một ít tiền thôi 15 20 triệu thôi nhưng mà không giữ kỷ luật cứ mua thích thì mua thích thì bán nên là dần dần cái việc đó nó ngấm vào người họ tới lúc khi mà họ đầu tư nhiều tiền hơn họ cũng không giữ được kỷ luật và khi mà không giữ được kỷ luật mà lại muốn kiếm được một số tiền gọi là thật nhiều thật nhanh thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chắc chắn là mình sẽ bị lỗ à, cái chuyện mà muốn kiếm được thật nhiều thật nhanh nó thỏa mãn cái lòng tham với cái sự hy vọng cái đó là hai cái mà nó sẽ làm mình mất tiền nhanh nhất nếu mà mình không có kỷ luật mình sẽ không thể nào chiến thắng được cái này thì quá nhiều nó quá nhiều luôn đúng không còn một cái điều nữa khi mà mình đã có một cái thói quen xấu là mình gọi là mình thích thì mình mua mình thích thì mình bán mình không có kỷ luật thì nó sẽ đi kèm với cái sự thiếu kiên nhẫn mà đã không có kỷ luật mà còn thiếu kiên nhẫn thì chắc chắn chắc chắn chắc chắn là lỗi chắc chắn luôn thề luôn à giống như việc là mình tự hứa với mình là mình sẽ tập thể dục mình sẽ ăn uống lành mạnh mình sẽ bớt đi nhậu lại nhưng mà mình không làm thì cơ thể mình càng lúc nó sẽ càng yếu thôi nó sẽ không thể nào nếu mà mình không rèn luyện thì nó sẽ không thể nào ra kết quả được ok vậy bạn có thể thắc mắc rèn luyện làm sao hay lúc nào thì nên bắt đầu thì thời điểm tốt nhất như hòa hay nói thời điểm tốt nhất là lúc bạn bắt đầu lúc bạn quyết định nó là ngay bây giờ chứ không phải là ngày mai à, mình muốn làm gì mình làm ngay bây giờ mình muốn thay đổi mình thay đổi ngay bây giờ mình lên kế hoạch đầu tư lại mình chọn điểm mua điểm bán các thứ bài bán hết ra và mình bắt đầu thực hiện theo nó nếu mà lúc nào mình không thực hiện được thì lúc đó mình ngưng lại mình không đầu tư nữa mình nghỉ một thời gian vì có thể lúc đó đầu óc của mình nó không còn tỉnh táo nữa nên mình mới gọi là mình mới không thể hành động một cách đúng đắn và kỷ luật được hãy nhớ cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc ok rồi yếu tố số 5 có rất nhiều người có cái suy nghĩ sai lầm rằng càng mua bán nhiều thì càng cơ hội kiếm được nhiều tiền ha việc mà mình mua bán quá nhiều là cái lỗi mà hầu như tất cả mọi người đều mắc phải thậm chí có những người còn không biết đây là vấn đề nữa có những người còn không biết cái chuyện mà mua bán nhiều là vấn đề nữa bạn biết tại sao tại vì á khi mà bạn mua bán liên tục bạn sẽ không thể nhận ra được cái nào là cơ hội thật sự cái nào là cơ hội thật sự tốt rõ ràng cái nào chỉ là những cái tín hiệu nhiễu linh tinh thôi và khi mình mua bán liên tục vậy làm sao rèn luyện kỷ luật mới kiên nhẫn gì đúng không khi mà mình gọi là mình bình tĩnh mình nhìn cơ hội nào chắc bao nhiêu phần trăm mình mua nó khác nó khác với chuyện mà cứ hôm nay nghe người này nói mã này mua mai nghe người kia nói mã kia mua bạn cần chuẩn bị kỹ cả kiến thức kỹ năng rồi chọn công ty rồi cơ cấu tiền rồi tình hình thị trường xem tất cả mọi thứ nó đang diễn biến như thế nào phải nắm được một phần trăm chắc nào đó thì mới vào còn không thì đứng ngoài xem nếu mà thậm chí có những lúc bạn đứng ngoài cả tháng bạn không mua bán cũng không sao cả tiền của bạn nó không bay đi nhưng chỉ một lần sai lầm tiền của bạn nó sẽ bay mất mớ à, đó thị trường nó sẽ luôn gọi là cho mọi người cơ hội bằng nhau việc của mình á, là đi tìm ra những cơ hội thật sự để dạ. mà xứng đáng với đồng tiền mình đầu tư bình tĩnh đứng ngoài quan sát với những cơ hội không rõ ràng và nhớ bỏ đi cái suy nghĩ những cái mua bán nhiều hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sai lầm mục tiêu của mình là kiếm tiền chứ không phải là mua bán liên tục à, à bạn hãy nhớ những cái loài thú săn mồi á là nó ẩn mình nó chờ đợi xong rồi lúc đúng thời điểm nó nhảy ra nó vồ mồi đó là lý do mà những cái người mà gọi là đầu tư lão luyện đó, là được gọi là phí như là sói già là như vậy à, ok các bạn thấy video hữu ích hãy comment xanh và giúp bạn chia sẻ nó nếu bạn thắc mắc thì hãy comment dưới à, sẽ làm video trả lời xin chào hẹn gặp lại